Hello, xin chào anh chị em có mặt trong cái buổi trưa ngày hôm nay. À, không biết anh chị em à, đang có mặt thì có thể comment, comment vào ô chat đúng không ạ? Hãy comment vào ô chat số 1. Hãy comment vào ô chat để chúng ta chia sẻ, chúng ta sẽ nói về thị trường nhịp đập thị trường trong buổi trưa hôm nay như thế nào ạ? Hello. Và anh chị em là thấy chúng ta thấy rằng là cảm giác là là rất là lo lắng sợ hãi bởi những cái phiên hôm qua thị trường điều chỉnh rất là mạnh và chúng ta không biết là chúng ta cần phải làm gì ạ à. thì hãy comment số gì ạ à. số 4 đi ạ à. chúng ta thấy rằng khi mà thị trường điều chỉnh hôm trước thì thị trường gì ạ à, mới hôm trước thị trường tăng rất mạnh hôm sau thị trường điều chỉnh và chúng ta cũng không biết là xử lý ra sao vậy điều gì điều gì khiến chúng ta bị căng cứng đúng không ạ điều gì khiến chúng ta bị căng cứng khi mà không biết được không biết là gì ạ à? không biết xử lý ra sao đó là gì ạ à? đó là chúng ta gì ạ à? thiếu kiến thức đúng không khi mà chúng ta thiếu kiến thức thì phần lớn chúng ta sẽ bị căng cứng và không đưa ra được quyết định đúng không không đưa ra được quyết định trong đầu tư nên thiếu kiến thức là một trong những cái lý do dạ, rất là quan trọng bởi vì hôm trước chúng có nói rằng là chúng ta cần phải giảm bớt cái tỷ trọng margin đi ạ khi anh chị em giảm rất tỷ trọng margin đi thì cái việc hôm qua nó giảm á thì chúng ta thấy là rất là bình thường và anh chị em biết rằng là nếu thị trường của chúng ta <clears throat> nó phân phối thứ ba thì chúng ta cũng biết rằng là nó có thể tiếp tục phân phối đến lần thứ tư thứ năm trước khi có những đợt lao dốc rơi tự do đúng không đến lúc mà nó lao dốc tự do thì lúc này chỉ chỉ có một cái gì ạ à? để kiếm lợi nhuận được chúng ta cần phải làm gì ạ à? khi mà thị trường lao dốc tơi tự do để kiếm được lợi nhuận được thì chúng ta làm gì ạ anh chị em có thể comment ạ nếu thị trường bắt đầu lao dốc dây tự do thì có để chúng ta kiếm được lợi nhuận chúng ta làm gì hãy trích khoảng độ bao nhiêu ạ từ 100 100 triệu ạ 100 triệu thôi ạ khoảng 100 triệu đến 100 rưỡi đi ạ chỉ dùng 100 đến 100 rưỡi thôi không đầu tư quá nhiều bởi vì anh chị em phần lớn Dũng mới nói này đầu tư phái sinh là rất là khó nha đầu tư phái sinh rất là khó nên việc mà chúng ta gì ạ à, có đầu tư thì chúng ta cũng cần chỉ đầu tư số lượng ít thôi ạ à. việc thứ hai là chúng ta cần phải làm theo hiểu rõ được cái phân phối cuối cùng là phân phối thứ năm để chúng ta gì ạ à, đầu tư bởi vì lúc đó khi mà bắt đầu thị trường lao dốc giảm thì có thể mất đến 100 thậm chí là 200 điểm thậm chí là 300 điểm thậm chí là 400 điểm đúng không ạ nếu thị trường mà mất 300 điểm 400 điểm và 500 điểm thì điều gì sẽ diễn ra nhưng nếu chúng ta bỏ ra 100 triệu đúng không sử dụng một số các à, đòn bẩy tài chính qua gì ạ qua một số công ty thì anh chị em sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ gì ạ không phải quá lo lắng về phải giữ cổ phiếu đúng không ạ lúc nói cái điều này anh chị em có hiểu không ạ nếu bình thường là chúng ta muốn giữ cổ phiếu để đợi chúng ta mua trung bình giá xuống hoặc là đợi để muốn kiếm được lợi nhuận thêm thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ rất là khó khăn để đưa ra những quyết định nhưng nếu chúng ta bán cổ phiếu để thoát hết ra thoát hết sạch ra và để chúng ta gì ạ tiếp tục đợi chờ khi mà thị trường bước vào chu kỳ điều chỉnh ngắn lúc nói là điều điều chỉnh ngắn chứ không phải điều chỉnh dài thì lúc này chúng ta lại có cơ hội để gì ạ à? dành một phần tiền nhỏ về lợi nhuận nhé chúng không nói là tiền lợi nhuận còn mang tiền vốn mà đi đầu tư phái sinh ấy, nhiều lúc là chúng ta sẽ thấy là rất là áp lực đúng không rất là áp lực nên đây là cái cách đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là khi anh chị em làm thì anh chị em phải có một cái tư duy đúng ngay từ đầu và đặc biệt là nếu anh chị em nào đó mà gì ạ đang muốn đầu tư dài hạn với số vốn lớn mà không thoát ra được nha có một cái điều là anh chị em đầu tư dài hạn với số vốn lớn mà không thoát ra được thì bắt buộc là phải sử dụng sử dụng gì dạ, à? sử dụng công cụ phái sinh nha Dũng nói này phải sử dụng công cụ phái sinh để hỗ trợ cho cái việc danh mục đầu tư chúng ta Vậy anh chị em tại sao anh chị em lại sử dụng công cụ phái sinh nếu chúng ta đầu tư với số vốn lớn chưa? mà không thoát ra được thì đầu tư công cụ phái sinh khi mà thị trường giảm chúng ta sọt đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì là cái việc mà cổ phiếu giảm nó sẽ gì ạ chúng ta sẽ đỡ được cái mà cổ phiếu giả viên 30 các cổ phiếu trong cái nhóm ngân hàng giảm thì rõ ràng chúng ta bị lỗ nhưng khi mà chúng nó sọt chúng nó bán khống các cổ phiếu đó đúng không bán khống quyền viện chọn đúng không à, quyền chọn thì không có bán khống chỉ có phái sinh ạ bán khống chỉ số gì ạ các chỉ số hợp đồng tương lai phái sinh thì anh chị em sẽ có gì ạ có cái lợi nhuận trong đó để cân bằng nếu bạn cân bằng cái số mà chúng ta bị mất đấy là số vốn lớn còn trường hợp chúng ta có số vốn nhỏ thì chúng ta không phải làm như thế chúng ta thoát ra và nhớ là khi mà thị trường giảm á có một cái điều rất là tuyệt vời đó là chúng ta sẽ gì ạ khi thị trường giảm càng mạnh thì cơ hội để chúng ta tìm được được gì ạ siêu cổ phiếu ở trong khóa học về đầu tư nhà vô địch Dũng hướng dẫn rất nhiều anh chị em đã làm sao để làm thế nào để xác định là tìm được siêu cổ phiếu nên tìm được siêu cổ phiếu là một trong những phần cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta hiểu rõ về thị trường con người chỉ gì ạ chỉ thành công đúng không chỉ thành công khi mà chúng ta gặp những cái gì ạ khó khăn và chúng ta biết tài xoay sở khi tài xoay sở là một trong những chiến lược để giúp cho con người thành công những người khác biệt là những người có tự xài xoay sở một cổ phiếu tốt nhất thường những cổ phiếu khi thị trường giảm rất mạnh cổ phiếu đó có thể là những cổ phiếu gì ạ hồi phục đầu tiên hoặc là những cái cổ phiếu thị trường giảm mà nó không giảm tuy nhiên được hôm nay chúng ta đang nói về phân tích một số các danh mục của các anh chị em thì ở ờ, đây là một danh mục mà cái khóa học đang chuẩn bị sắp diễn ra đó là K 56 cũng nhớ không nhầm là K 56 Dũng nhìn về các danh mục của các anh chị em đăng ký ở đây thì Dũng biết rằng là có rất nhiều anh chị em đang bị thua lỗ vậy khi mà nhiều anh chị em đang bị thua lỗ và Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta nhìn ra rằng là tại sao chúng ta bị thua lỗ trong cái gì ạ cái điều kiện mà chúng ta thị trường đang gì ạ ở đây chúng ta thấy là thị trường đang rất là ở đỉnh như này và chúng ta lại mua những cái cổ phiếu mà nó không nằm trong cái gì ạ không nằm trong cái xu hướng mà thị trường đang chấp nhận đây là một cái danh mục chúng ta nhìn này một số lượng danh mục rất là lớn ở đây anh chị em thấy không ạ vậy danh mục lớn như này chúng ta biết rằng đây là một cái ca mới k 56 của Dũng đây một cái ca tức là cái, cái anh chị em đang đăng ký ở cả Dũng thì khi mà anh chị em đã học ít nhất là học K54 hoặc là K55 thì cái số lượng cổ phiếu nó sẽ không bao giờ lớn như này anh chị em nhá số lượng cổ phiếu không bao giờ nó lớn bởi vì sao ạ anh chị em biết vì sao số lượng cổ phiếu sẽ không bao giờ lớn không ạ bởi vì anh chị một số anh chị em sẽ biết rằng là nó sẽ tập trung anh chị em à anh chị em sẽ biết rằng là nó sẽ tập trung bởi vì những cổ phiếu tốt nhất thì nó cọ gì ạ à? trong một hệ thống người ta sẽ đầu tư giống nhau người ta sẽ đầu tư giống nhau nhưng bây giờ đa phần anh chị em thấy là số lượng cổ phiếu quá nhiều nên Dũng thể là nó sẽ có những cổ phiếu mũi nhọn nên Dũng tin chắc rằng là hỏi anh chị em K5 mươi 53 hoặc K54 thì chắc chắn là số lượng cổ phiếu sẽ ít hơn rất nhiều đúng không và anh chị em thấy điều đó thì comment số 3 đi ạ và Dũng sẽ gì ạ à? dành thời gian để phân tích cho chúng ta khoảng độ 20 cổ phiếu thật nhanh trong nhóm này và Dũng sẽ phân tích tiếp để chúng ta có thể thấy là có thể trong số nhóm này sẽ có rất nhiều cổ phiếu khác cho anh em nên anh chị em hãy gì ạ à? ngồi lắng nghe để hiểu rõ được đúng không lắng nghe thì đầu tiên Dũng sẽ phân tích dòng ngân hàng trước đúng không phân tích dòng ngân hàng trước trong cái nhóm này để anh chị em có thể thấy rằng là nếu chúng ta không hiểu rõ không làm theo đúng những cái quy trình đúng không đầu tư chứng khoán là gì ạ là quy trình năng lượng và hành động chúng ta phải có năng lượng cao phải hiểu rõ những quy trình xem cổ phiếu đang phân phối hay là đang gì ạ suy thoái đúng không nên nhiều cổ phiếu ông ông nào mà đang có quá nhiều cổ phiếu là ông đấy là không biết đầu tư đơn giản thôi ạ nên Dũng đã gặp một một cái danh mục rất là lớn của một chuyên gia ấy ạ một chuyên gia hàng đầu ở Việt Nam ông nói rằng là ông lãi được ba bốn trăm phần trăm mà danh mục 20 cổ phiếu cái điều đó là không bao giờ đúng cả đấy nghe cái là biết ngay là điều đó không bao giờ chính xác nếu danh mục khoảng 5 cổ phiếu đổ lại thì đạt được khoảng ba bốn trăm phần trăm ok còn nó danh mục ở 20 phần trăm mà đạt ba bốn trăm phần trăm lợi nhuận không bao giờ có đúng không đấy là điều chúng ta có thể phân biệt ngay nên anh chị em nào đang có số lượng cổ phiếu quá đông thì lợi nhuận có thể đạt được 30 phần trăm là cao đấy một số trường hợp thì có thể cơ cấu nó gì ạ tập trung hơn thì được 50 phần trăm nhưng rất khó để đạt 100 phần trăm đúng không bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng nhóm dòng một anh chị em để ý cho Dũng ạ à. ở đây Dũng sẽ phân tích hai cái nhóm mà Dũng biết rằng là anh chị em đang lưu ý nhất đó là dòng chứng khoán và gì ạ à? dòng ở đây chúng ta sẽ Dũng đọc các anh chị em có thể thấy rằng này đầu tiên là ACB, MBB, DGC, FPT, HCM, Techcombank, SSI, VAV, SHS, VCS, BSR và SBS đấy là mục Dũng sẽ phân tích nhóm này trước ạ à. nếu anh chị em nào đang có thì tốt nhất là đừng comment vội bởi vì khi mà Dũng đã phân tích cái này thì anh chị em có hỏi Dũng cũng sẽ không nói được đúng không ạ khó nó hỏi anh chị em sẽ hỏi thì anh chị em Dũng sẽ không nói được nên uh, chúng ta hãy tạm thời là nghe những cổ phiếu Dũng phân tích trong nhóm ngành các cổ phiếu đó và các cổ phiếu đó là những cổ phiếu như nào đúng không ạ Ok. Dũng sẽ phân tích từng cái nhóm ngân hàng trước ạ. chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu đầu tiên đó là cổ phiếu gì ạ anh chị em sẽ thấy trong danh mục này nó có một cái cổ phiếu SBS Dũng sẽ lấy một cổ phiếu SBS trước cổ phiếu SBS là cổ phiếu mà Dũng đã nói rằng khi mà đã lên đến điểm này mua điểm này rồi một số anh chị em đã mua điểm này chạy nước rút đây chạy nước rút này bung khối lượng rồi đã bung khối lượng là như này rồi nó gần như cuối chu kỳ nó gần như cuối chu kỳ nên khi mà chúng ta mua điểm này cao nhất mà mua điểm này là nó đã kết thúc thì đây là lúc chúng ta bán ra hết rồi nên nhiều anh chị em thấy là cái việc những cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục dao động ở đây rất lớn nó có thể hồi nhưng chúng ta sẽ không tham gia ở đây nữa nên cổ phiếu này anh chị em gì ạ với cái hệ thống của DVD không tham gia nữa có thì có thể bán thì không nói nhiều ạ à. BSR à BSR DSR cái cổ phiếu này cũng là mang tính chất là cổ phiếu gì ạ dòng dầu khí cổ phiếu này chúng ta đã có một điểm mua sớm ở đây ạ đây là cổ phiếu mua sớm ở đây từ 16 chúng ta cứ cho mua khoảng 16 năm đi ạ thì lên 20 chúng ta có ba giá rưỡi tức là nếu cổ phiếu này thông thường những cổ phiếu này sau khi có những cái điểm nhấn vượt qua đỉnh khối lượng lớn thì khả năng nó sẽ có nhịp hồi nữa khả năng nó có nhịp hồi nữa thì trong nhịp hồi này bán ra không mua thêm tuyệt đối không mua thêm nha đây Dũng nói là không mua thêm trong cái cổ phiếu này mình đã hiểu rõ chưa ạ hiểu rõ cái Dũng mà trong cái này Dũng đã nói thật nhanh để anh chị em thấy rằng là những cổ phiếu như vậy nó có thể hồi và tuyệt đối sẽ không mua thêm mua thêm đấy không phải là mua cổ phiếu này đấy, nó đã có điểm mua sớm rồi thì chúng ta sẽ không mua thêm nữa đây một xem đây là điểm mua sớm đấy, trong khi nó vượt qua đỉnh này đấy, nó chạy ngay tại vì nhiều lúc là thị trường nó sẽ chạy ngay nó sẽ không đợi đâu ạ bởi vì những cái điểm mua này chúng ta đã bỏ qua trông chậm thì sẽ không có nước mà uống nên rõ ràng là bỏ qua điểm mua này thì sẽ không có điểm mua thêm và chúng ta có thì bắt đầu chúng ta sẽ đợi để bán dần ra bán đây là một điểm bán rồi và chúng ta bán nốt khi nó chạy nốt chu kỳ được chưa nhà mình đã hiểu rõ chưa hiểu thì comment cho Dũng nhé hiểu comment số 3 đấy đúng không đúng không hiểu comment số 3 cái còn chưa hiểu comment số 4 vì đây là cái gì ạ chưa biết thì làm theo thôi còn nếu biết rồi học kiến thức rồi thì chúng ta sẽ tự động làm trước rồi như đây Dũng đang hướng dẫn chúng ta làm theo chúng ta sẽ đến VCS VCS là một cổ phiếu cũng khá là tốt trong đợt này đây là VCS chúng ta có hai điểm mua điểm mua thứ nhất là điểm mua sớm ở đây điểm mua thứ hai là điểm mua chính ở đây và cái cổ phiếu này khi mà điểm mua chính có khối lượng lớn như này thì cũng cứ để cho cổ phiếu chạy tại vì những cái điểm mua này độ an toàn rất là cao trong trường hợp cổ phiếu có bị rũ bỏ thì cái khả năng bị thất bại hay khả năng bị thu lỗ ở trong những cổ này rất là thấp nên cứ để cho cổ phiếu này tiếp tục chạy đi ạ tiếp tục chạy khi mà cổ phiếu này khoảng độ 95 chạy khoảng 15 đến 25 phần trăm thì bán ra 15 đến 25 phần trăm thì bán ra à, tại sao lại bán ra bởi vì những cái quá trình cổ phiếu tích lũy này rất là dài nhưng việc mà biến động lớn như này thì cổ phiếu này lên khoảng 25 phần trăm sẽ dừng lại và tích lũy thêm lúc đấy chúng ta mua sau ok chưa chúng ta sẽ mua thêm sau ok chúng ta sẽ tiếp tục đến mối phần tiếp theo ạ chúng ta đến phần tiếp theo đó là gì ạ chúng ta sẽ đến với cái cổ phiếu cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu SHS ạ cổ phiếu SHS là cổ phiếu mà nhiều anh chị em cũng để ý trong uh, thời gian vừa qua khi cổ phiếu này hiện tại chúng ta biết rằng là khi mà nó tăng từ những cái điểm này chúng ta thực ra là chúng ta đã có một cái điểm mua ở vùng này là khá an toàn và cổ phiếu đã bung được khối lượng lớn như này đây là cái, cái quá trình bung khối lượng lớn như này khi mà cổ phiếu đã bung khối lượng lớn như này nó gần như là cái giai đoạn gần như cuối chu kỳ thường những cổ phiếu như này nó có thể thường thì nó không thể nào kết thúc phân phối ngay nó giống như này không thể kết thúc phân phối ngay mà nó có gì quá trình hồi phục trước khi có thể giảm sâu hơn nên chúng ta biết rằng là một là anh chị em đang nắm giữ thì có thể đợi những cái đợt hồi phục bán nốt ra đấy bán nốt ra tại vì những cổ phiếu này hiếm khi để giảm sâu lắm bởi vì những cái giai đoạn này là thị trường chung chưa kể kết thúc ngay được chưa thể kết thúc ngay được nên cái việc mà chúng ta cần phải gì ạ à, giảm bớt tỷ trọng đi giảm bớt tỷ trọng đi khi nó hồi phục bởi vì những cổ phiếu này không phải là giai đoạn này để chúng ta mua và giai đoạn này để hồi để chúng ta bán khác nhau là hồi để bán chứ không phải hồi để mua anh chị em nhá đây là hồi để bán chứ không phải hồi để mua đấy tại vì qua điểm mua rồi thì không có cái lý do nào để chúng ta giữ cổ phiếu cả cổ phiếu AAV đây cổ phiếu AAV đấy, tại vì đây là Dũng đang nói là những cái cổ phiếu anh chị em đang hỏi với số lượng rất là đông AAV thì khi mà anh chị em này A và V là cổ phiếu mang tính đầu cơ rất là cao à, thực tế thì AV đã có một cái thời điểm mua ở đây rất là an toàn Dũng nói là thời điểm đây là điểm mua an toàn thông thường thì khi một cổ phiếu đã có cái điểm mua đầu tiên ở đây điểm mua thứ hai sau khi không vượt qua đỉnh thì thường nó phải test lại và điểm mua này là điểm mua rất là an toàn và chúng ta có thể có một cái điểm mua nữa sau khi nó test lại giả sử đây là đang test lại nếu khối lượng ở đây nó thấp hoặc là nếu cuối phiên nó có sự hồi phục thì trong cái nhịp mua này nó sẽ tăng nó sẽ tăng và đây chúng ta sẽ còn những cái hội tiếp theo được chưa anh chị em đã hiểu rõ chưa nó sẽ còn những cái cơ hội tiếp theo để chúng ta nếu chúng ta có thể đầu tư một khoản số vốn nhỏ là Dũng sẽ không khuyến nghị mua lớn được này thì chúng ta có thể thấy rằng là mua dạng này cổ phiếu này nó cũng có độ an toàn nhất định nếu trong trường hợp từ bây đến chiều khối lượng nó không có sự gia tăng còn nếu nó sự gia tăng khối lượng lớn thì dừng mua nhá khối lượng gia tăng lớn thì mua vào là nó chết đấy về hôm qua là Dũng đã nói về khối lượng rồi khối lượng quan trọng nha yeah. đấy là cái câu quan trọng cái cổ phiếu này thì theo đánh giá thời điểm này thì cổ phiếu này vẫn an toàn nha yeah, an toàn ở đây anh chị em nhớ rồi này tất cả những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ đây anh chị em cần phải là hiểu về bản chất tại vì có nhiều anh chị em không hiểu nên khi mà nghe rất nguy hiểm ở ờ, cái cổ phiếu này là cổ phiếu SSI đây chúng ta nhìn SSI sau khi có cái điểm mua sớm ở đây thì có điểm mua chính ở đây thì cổ phiếu nó cũng đang tăng tốc và chạy và với khối lượng bung ra rất là lớn ở đây thì khả năng phân phối ngay chưa kết thúc nó giống như ở đây là khả năng phân phối ngay nó chưa kết thúc và nó có thể tiếp tục tăng lên nhưng với cái việc mà ở trong cái giai đoạn chạy đúc rút này này thì tuyệt đối không mua anh chú Dũng đã nói tuyệt đối không bao giờ mua ở trong giai đoạn đúc rút đây là một góc nhìn rất là nguy hiểm tất cả anh chị em mua nước rút lần này mà thành công thì sớm muộn cũng gì ạ à? cháy túi Đúng không? sớm muộn cũng thất bại bởi vì lần này mà thành công thì 10 lần thua 10 lần thắng chỉ một lần thua thôi là mất hết nên những cái cổ phiếu mà đang chạy nước rút này thì nhớ là chỉ có cách là bán ra đúng không bán ra vì nếu anh chị em đã bán ra hết rồi còn một 50 phần trăm gì ạ à, lợi nhuận mà cổ phiếu này thì vẫn giữ thoải mái đúng không nhưng vì nó chúng ta trên đỉnh ngọn cây này không muốn bán ra vẫn giữ vẫn giữ vẫn giữ thì còn lâu mới lên được à, còn lâu mới mới mới khi một thị trường giảm phát là chúng ta hết luôn không còn gì cả SSI tại vì Dũng đang là phân tích theo số thứ tự anh chị em nhá tại vì Dũng đang đọc trên số thứ tự tiếp theo là Techcombank Techcombank đấy Techcombank Techcombank là cổ phiếu hiện tại thì nó vẫn chưa thể phân phối được tuy rằng này chúng ta đã có điểm mua ở đây nhưng với nếu ai bị áp lực nha ai bị áp lực thì cổ phiếu này chúng là cứ giảm bớt tỷ trọng đi ạ mua lại sau nha áp lực thì giảm bớt tỷ trọng này mua lại sau thường là cứ những cổ phiếu này nó có thể bị cắt qua những cái đường SMA 20 à, SMA 20 10 để rũ bỏ toàn bộ nhà đầu tư nhỏ lẻ thông thường thì có một cái đặc tính nào đó là sau gì ạ nha anh chị em này thông thường có một cái đặc tính là sau sau gì ạ sau giờ chiều hôm nay nếu cổ phiếu này mà tăng gì ạ tăng trở lại đấy nha tăng trở lại thì anh chị em nào chưa có cổ phiếu hoặc còn tiền mặt có thể tham gia một phần nhớ nhá và nhớ là phải cắt lót 4% nếu vi phạm phải cắt lót 4% nếu vi phạm còn nếu mà không cắt lót thì đừng có gì ạ vào đây mà chém gió theo kiểu như là làm nó không đúng không theo mà vào có những cái lời mà nó không ờ, không đúng không đúng sự thật thì Dũng sẽ cho ao luôn cái kênh anh chị em biết rằng là Dũng mong muốn là giúp chúng ta thành công kiếm được tiền và kiếm được nhiều tiền để chúng ta đi học chứ không phải là kiếm được tiền để chúng ta gì ạ Dũng không cho con cá ở đây được chưa không cho con cá mà hướng dẫn chúng ta cách để làm để thành công kiếm được tiền kiếm được tiền thì chúng nên đi học còn chưa kiếm được tiền thì nghe theo dõi ở đây đấy đấy cái này là cú nhớ là cuối giờ giờ chiều cuối giờ chiều anh chị em nhìn nếu mà nó đúng theo những cái gì mà kịch bản Dũng đang đưa ra tại vì tất cả mọi thứ là gì ạ nó phải theo kịch bản hết chứ còn nếu nó đi ngược kịch bản chứng tỏ Dũng đang bị đoán sai HCM cũng tương tự như vậy HCM HCM chúng ta thấy là khi cổ phiếu nó lên đến đây là nó chưa bị phân phối nó chưa bán tháo được được thì kiểu gì nó cũng hồi nhưng ở trong đoạn này là chúng ta hồi để bán chứ không hồi để mua nên những cái điểm mua sớm này thì đến vùng này là hồi để bán đây trong đoạn này nó rung lắc rất là mạnh nhá đây chúng ta hồi để gì ạ chúng ta bán dần nên dũng mới có một cái chiến lược là bán dần ra chứ không phải là bán gì ạ nên ở đây chúng ta bán dần ra câu chuyện ở đây đó là gì ạ tại vì nó không thể nào bán một ngày ở đây bán ngày hôm nay nó lên bán ngày hôm nay lên hôm trước nó lên thì hôm sau nó giảm hai phiên như này là chúng ta đã gì ạ mất hết gì ạ mất hết tiền rồi Ok, chúng ta lại tiếp tục đến cái cổ phiếu thứ ba đó là gì ạ? HCM FPT sau đó DGC ạ. FPT thì sao? FPT là cổ phiếu đã chia. Khi cổ phiếu này đã chia ở phía trên này, thực tế cổ phiếu này khối lượng lớn này, khoảng trống thì thường là những cái nền này, cái nền này ấy, khối lượng lớn, nền này theo Dũng thì chúng ta sẽ đợi, đợi thêm một vài phiên nữa. Tại vì những cái cổ phiếu này khi mà cổ phiếu mà đã tích lũy ngắn mà tăng như này thì nó chưa đủ anh chị em nhé tăng ngắn như này chúng ta từ nền như này mà tăng ngắn thì chưa đủ nên chúng ta có thể theo dõi sát diễn biến cổ phiếu này nữa à, dù là nó giảm với khối lượng lớn này thì chúng ta cũng theo dõi sát nữa chúng sẽ phân tích sau thì cổ phiếu này nhiều khả năng nó sẽ là nhịp tăng đợt sau tại vì với cái khối lượng mà nó tăng như này nó hồi nó giảm xuống này thì có lẽ là chúng ta có có thể là chúng ta cũng giảm bớt tỷ trọng đi ạ còn khi giảm bớt tỷ trọng nó tích lũy lại chúng ta mua lại sau nha cổ phiếu này có thể chúng ta sẽ mua lại sau nha mua lại sau thực ra cổ phiếu này Dũng đang thực sự là là rất khó để để phân tích cổ phiếu khi khối lượng lớn này này và thị trường chung nó là đỉnh đấy thị trường chung nó là đỉnh và cổ phiếu này thì cũng chưa thể nào chạy nút rút được đấy. có thể nó chưa chạy nút rút được bởi vì cái khối lượng đấy rất lớn nhưng khả năng thì cái cổ phiếu này nó lại gì ạ nó tăng rất là ngắn nên nó chưa kết thúc chu kỳ được nên chúng ta thấy rằng là một cổ phiếu nhiều lúc là chúng ta phân tích nó gì ạ nó còn rất nhiều thứ khác nữa nhưng không phải riêng cái mà và anh chị em thấy rằng là nó liên quan thị trường chung nó liên quan đến quá trình nó chạy hết chu kỳ chưa nó liên quan đến gì nữa ạ liên quan đến cái quá trình phân phối của thị trường chung DGC, MBB và ACB MBB trước ạ à. một à anh chị em có hỏi MBB trước MBB có khoảng trống anh chị em đấy không ạ đã có khoảng trống rồi cổ phiếu này nó cũng đã xảy ra những cái giai đoạn này có những khoảng trống đây đây nó điều chỉnh và nó cố kéo lên nữa thì phải bán ra ngay đấy, tất cả những đợt điều chỉnh này nó sẽ cố kéo lên đợt nữa đây này đấy, nó một vài trường hợp thì nó rũ bỏ rất là sâu trước khi nó kéo lên nhưng thực tế nó trả được bao nhiêu rồi? ạ anh chị em này nhìn thấy thực tế nó không lên được bao nhiêu cả đấy nên ở đây chúng ta sẽ là tất cả khi mà cổ phiếu đã chạy nước rút có khoảng trống thì không phải là lúc này chúng ta mua vào mà lúc này chúng ta cần phải bán ra khi nó hồi bởi vì anh chị em đã biết là nó đã có khoảng trống rồi khoảng trống khoảng trống là khoảng trống kiệt sức đúng không nên ở đây chúng ta thấy là sau khi nó có khoảng trống kiệt sức nó về đây thì khả năng nó hồi hồi chúng ta giảm dần Đấy, giảm dần thì chậm giảm bán bớt dần không phải lúc này là chúng ta mua thêm yeah. Dạ, không có chuyện mua thêm ở đây ACB đúng không cũng tương tự như vậy đây nó cũng đã tạo ra chạy nước rút và nó đã có những khoảng trống kiệt sức khối lượng lớn tuy rằng chưa lớn lắm nhưng đây là những cái đợt hồi mà chúng ta biết rằng là hôm nay là gì ạ thứ ba đúng không ngày mai là ngày cuối ngày cuối cùng nên chúng ta biết là tuần sau cổ phiếu này sẽ chia chiêu cổ tức nên chiêu cổ tức cổ phiếu này có thể lên tại vì nó gì ạ nó chưa chạy hết chu kỳ nhưng nếu trong trường hợp mà cổ tức đấy nó về mà lúc mà thị trường chung đạt đỉnh thì chúng ta cũng gặp rất là khó khăn chỉ bởi vì cái cổ phiếu này có thể giảm sâu nhưng tuy nhiên là nếu mà cái cổ phiếu này nó chưa trẻ chưa tăng mạnh thì cái cổ tức ở đây nó sẽ là vẫn hợp lý thì không biết là cổ phiếu này cổ tức là bao nhiêu phần trăm ạ cổ phiếu này cổ tức bao nhiêu phần trăm ạ cổ phiếu nữa chúng ta đang thấy ở đây đó là cổ phiếu gì ạ DGC ạ DGC Đấy, DGC thì cái việc là cổ phiếu vẫn đang tạo ra tích lũy nền như này anh chị em nhớ nhá tích lũy nền như này thì tiếp tục theo dõi sát cổ phiếu này đây khối lượng lớn đúng không à, khối lượng lớn tích lũy sát nền như này thì có thể nó cần thời gian để bứt phá nhưng nếu trong trường hợp thị trường chung giảm thì cổ phiếu này có thể nó sẽ bị giảm nên anh chị em tiếp tục theo dõi sát cổ phiếu này Đấy, nếu trong trường hợp mà nó khối lượng lớn nó kết thúc chu kỳ nha khối lượng lớn mà nó kết thúc chu kỳ thì chúng ta sẽ không giữ nữa Đấy, cổ phiếu này thông thường nó sẽ vẫn còn một nhịp tăng nốt ạ à, chạy nốt chạy nốt trước khi kết thúc đây là những cái cổ phiếu mà Dũng phân tích trong cái đợt này anh chị em đó. <clears throat> hello Đấy thì chúng ta sẽ chẳng là để phân tích một nhóm cổ phiếu chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Đấy, VPBank VPBank thì phần lớn các cổ phiếu mà trong cái nhóm mà Dũng chia sẻ thì gần như không ai nắm giữ nữa. Đây, nó bung khối lượng lớn này. Bung khối lượng tức là nó lớn nhất khối lượng từ trước đến nay thì đây là vùng đỉnh. Nếu anh chị em mà không biết thì Dũng cho một cái cổ phiếu đây này. Được chưa? CDO CDO ạ CDO đây ạ lúc đó thì bà không nói ạ khi mà cổ phiếu mà nó cố gắng nó kéo lên này nó rơi như này thì lúc đó đừng có nói là Dũng không nói nhá cổ phiếu dầu khí thì à, à, một vài cổ phiếu khác đầu cơ nha STB thì uh, nó không nằm trong cái danh mục mà Dũng đang có ở đây STB nói nốt luôn STB luôn ạ à. STB những cổ phiếu kia là phần lớn là chúng ta cũng chạy nước rút này Đấy, chạy hai nhịp rồi nhịp này nó sẽ hồi nhá một hai hôm tới nó hồi hồi làm sao ạ à? vậy chị em lại thấy cổ phiếu ngân hàng hồi làm sao ạ à? Hồi làm sao? Comment cả. Bây cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, những đợt hồi tới để làm gì ạ? Đúng không? Thoát, giải thoát ạ. Hồi để giải thoát thôi, chứ không phải hồi để mua vào nha. Đấy. Trong nhóm ngân hàng thì mọi người đã biết rồi, chỉ còn một hai cổ phiếu nếu có chạy chạy nốt thôi ạ còn tất cả là hồi để thoát Đấy, ngồi để bán rồi. nhưng cổ phiếu ngân hàng để nó kết thúc chu kỳ nó cần nhiều thời gian hơn thì uh, trong buổi tối hôm nay Dũng sẽ phân tích một cái mẫu hình về VSA là đỉnh Đấy, anh chị em nhớ là đón xem phân tích về mẫu hình VSA đạt đỉnh để nhìn xem là cái cổ phiếu ngân hàng nó đã đỉnh nó chạy như thế nào nha chúng ta sẽ nhìn thấy xem biết là cái cổ phiếu ngân hàng đạt đỉnh nó chạy như thế nào thì lúc đó anh chị em sẽ gì ạ hiểu hết được hiểu hết được và lúc đó chúng ta sẽ gì ạ không bao giờ bị mắc cái lỗi sơ đẳng tại vì cái này Dũng tin chắc rằng là ít người biết lắm đấy hay là ở đây chúng ta gì ạ cái cổ phiếu gì ạ cổ phiếu SHB phải bán lâu rồi chứ không phải là để bây giờ bây giờ bán lâu rồi SHB bán lâu rồi. trên cái cổ phiếu này nó có cổ phiếu nó tạo ra hai nền nền thứ nhất 20% nền thứ hai 20% thì cũng là phải bán ngay rồi thì buổi tối hôm nay nếu có thời gian cho phép bởi vì đợt này Dũng nói thiên về bán Thiên về chúng ta nhận nhận để quản trị rủi ro tất cả những cái mà anh chị em thấy ở đây đều là tiến chiến lược rủi ro anh chị em nghe thì nghe vẻ nó rất là vô lý nhưng đầu tư chứng khoán mà không quản trị đủ rủi ro thì hãy gì ạ tốt nhất là đừng đầu tư tốt nhất là dừng đầu tư chứng khoán nếu không biết quản trị rủi ro Đấy, anh chị em đã thấy không ạ nên ở trong cái video này thì ờ, tí Dũng sẽ sửa xem lại để anh chị em đã hiểu rằng là tất cả những cổ phiếu Dũng phân tích hết rồi từ ACB từ một vài cổ phiếu khác nữa anh chị em sẽ thấy rằng là thị trường nó có thể là nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng nó vẫn có thể tăng được 15 đến 20 phần trăm nhưng nhiều cổ phiếu sẽ không tăng được nên ở đây Dũng nói là hồi để bán vì Dũng rất khó để mua những cái cổ phiếu mà khi mà nó đang gì ạ à, trong cái chuỗi trình chạy nước rút chúng ta chỉ mua khi nó ở trong cái nền tảng tích lũy tốt đấy ạ đúng không MSB đúng không đây là cổ phiếu MSB Dũng cũng có thể chia sẻ nhanh anh chị em MBS MSB chứ ạ MSP xong lên được các cổ phiếu khác buổi chiều nếu có thời gian thì Dũng sẽ cập nhật ngay trong giữa giờ cho nó thấy ạ MSB hiện tại không chia sẻ đây thì để chúng ta thấy là trong thời gian tới Dũng cập nhật liên tục liên tục về thị trường Đấy, xong khoảng độ 1 giờ 15 1 giờ 20 từ 2 giờ trở lên xem là gì ạ đúng không xem là thị trường nếu nó hồi được thì Dũng sẽ để tiếp tục cập nhật tất cả thông tin nha cập nhật thông tin để chúng ta nắm rõ được thì những chương trình này Dũng sẽ làm ngắn hơn khoảng 30 phút để anh chị em có thể hiểu rõ và chúng ta sẽ gì ạ cùng xem được thì buổi chiều hôm nay à, anh chị em theo dõi Dũng sẽ làm các cổ phiếu bất động sản đấy ạ đúng không bất động sản buổi tối cũng sẽ làm về đỉnh sáng mai nói về gì ạ cổ phiếu chứng dòng gì ạ dầu dầu dầu khí buổi trưa mai cổ phiếu đầu cơ như thế đâu không ạ mỗi một chương trình chúng ta chỉ nói một bộ phận nữa ạ để chúng ta sẽ học được và chúng ta sẽ phân tích như thế tốt hơn một lần nữa xin cảm ơn anh chị em và các bạn chúc anh chị em và các bạn ăn trưa ngon miệng và nhớ là đăng ký kênh của Dũng nhá nhớ đăng ký kênh của Dũng Quang Dũng DVD để anh chị em có thể à, có thể học được những kiến thức tốt nhất còn nếu anh chị em nào muốn là nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn đầu tư mà kiếm lợi nhuận cao bền vững mà trở thành nhà tự do tài chính thì không có gì khác đó là học hãy tìm một ai đó thành công hãy tìm một ai đó một cái phương pháp mà giúp chúng ta gì ạ à? giúp chúng ta có thể thành công trên ờ, thị trường chứng khoán giúp chúng ta có thể gì ạ à? to lường được những kết quả bởi vì trong đầu tư chứng khoán thì đo lường là một trong những cái gì ạ chiến lược quan trọng nhất chỉ đo lường được thì chúng ta mới biết rằng là chúng ta tại sao chúng ta bị thua tại sao chúng ta chưa thành công tại sao chúng ta gì ạ à, thành công tất cả mọi thứ cần phải đo lường được và khi chúng ta đo lường được thì chúng ta mới biết rằng chia sẻ cho ai đó nên tất cả những kiến thức mà Dũng chia sẻ ở đây anh chị em sẽ thấy là Dũng đều đo lường bằng thời gian phân phối bằng khối lượng bằng gì ạ à, bằng nhiều thứ khác nữa nên anh chị em nếu mà gì ạ à, muốn học một cách chuyên sâu hơn bởi vì chương trình của Dũng thì thường nói như này và diễn ra vào ngày 10 tháng 6 tất cả Dũng đã có toàn bộ video để anh chị em xem trước chương trình của Dũng là đầu tiên là video anh chị em phải xem toàn bộ video để anh chị em đã hiểu về kiến thức về gì à, kỹ năng hiểu rõ được uh, toàn bộ những cái chương trình hiểu rõ về lý thuyết sau đó thì những cái buổi mà Dũng đào tạo thì Dũng chủ yếu tập trung vào gì à, trực chiến hướng dẫn chúng ta trực chiến hiện trường đấy là cách thức mà Dũng làm nên ở trong học làm bất cứ gì đó chúng ta có 6 cấp độ cấp độ biết Ờ, chúng ta chỉ biết về chứng khoán rồi cứ độ hiểu là anh chị em học về kiến thức về về lý thuyết cứ độ làm là anh chị em sẽ được dũng để hướng dẫn cho anh chị em gì ạ cách để chúng ta có thể mua bán cổ phiếu mà trực tiếp à, trực chiến thị trường đúng không cấp độ thì tiếp theo là chúng ta là bắt đầu phân tích để giúp cho cho anh chị em biết là cách phân tích cổ phiếu tại sao chúng ta lại đúng tại sao sai đúng không phân tích sau đó chúng ta đánh giá để làm sao lần sau chúng ta không bị lỗi nữa chúng ta sẽ tổng hợp lại những bài học chúng ta sau đó chúng ta sáng tạo thành những hệ thống phương pháp của chúng ta nên có thể có rất nhiều anh chị em sau khi học xong của Dũng để trở thành những nhà đầu tư thành công đúng không trở thành những nhà đầu tư rất là tốt và thậm chí là những chuyên gia đào tạo rất là xuất sắc trong đó có chị Lan có bạn Nguyễn Dẫn Đức cũng là một trong những người bạn rất là đào tạo rất tốt ở ờ, có ờ, bạn bạn Tuấn bạn uh, gì ạ à? bạn Tuân rất nhiều bạn tức là sau khi mà học xong của Dũng hiện tại đang là những nhà đào tạo rất là tuyệt vời nên anh chị em muốn trở thành nhà đào tạo thành công <coughs> thì đây là một cái cơ hội để chúng ta giúp chúng ta có thể trở thành những nhà môi giới thành công anh chị em làm môi giới thì có thể đây cũng là cơ hội để chúng ta làm những nhà môi giới chứng khoán thành công anh chị em là muốn làm đào tạo thì có thể làm nhà đầu tư đào tạo thành công anh chị em muốn là tự do tài chính thì đây cũng là hệ thống đầu tư để giúp chúng ta tự do tài chính còn anh chị em muốn gì ạ à? muốn đầu tư cho nó vui thôi thì ở đây không phải là nơi để chúng ta đầu tư cho nó vui nên à, tất cả những cái gì ở đây là chúng ta gì ạ? phải thành công phải có kiến thức và phải là gì ạ? phải có đo lường được đấy là những cái mà phải chúng ta cần phải biết một lần nữa xin cảm ơn ạ và hẹn gặp lại chúng ta trong chương trình tiếp theo bong bóng thì ờ, cần phải hiểu tối nay tối nay học bong bóng nhá anh chị em tối nay học về viết a sẽ hiểu về bong bóng xin cảm ơn